đây chúng ta sẽ cùng à, quay à, dự án Westgate ha Xin kính chào anh chị khách hàng Hiện tại thì Giang đang có mặt tại dự án Westgate Thì hôm nay Giang sẽ dùng live cam để à, quay lại tiến độ xây dựng của dự án Westgate cho anh chị khách hàng xem qua anh chị khách hàng nhé thì như anh chị khách hàng thấy là hiện tại dự án Westgate của chúng ta đã xây dựng lên tầng 4 rồi ở tháp A và tháp B hấp D cũng à, xây dựng bắt đầu là chấm chốm lên tầng 1 à, rồi anh chị khách hàng nhé còn à, tháp C là đã sắp hoàn thiện phần hầm ống thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cam để mà gọi là xem thực tế tại dự án quét Gai của chúng ta luôn thì à, mỗi lần mà Giang quay cái uh, cam này thì nói chung là tâm lý lắm mọi người tâm lý lắm chị khách hàng tâm lý không phải là Giang sợ rớt like cam mà rớt like cam thì mất chỉ có 15 triệu thôi chứ không có nhiều nhưng mà Giang sợ là gián đoạn cái quá trình gọi là quay cập nhật tiến độ cho anh chị khách hàng rồi bây giờ à, Giang sẽ đưa like cam Giang di chuyển lên nó đang bị lỗi gì đây anh chị khách hàng đợi Giang tí xíu nha rồi, để Giang khởi động lại nó, nó báo lỗi đây à Em sẽ khởi động lấy máy nha Anh chị khách hàng đợi gian tí xíu Rồi Em khởi động lại Rồi Giang sẽ cho thiết bị của chúng ta kết nối thì à, trước khi mà di chuyển Lycam thì xin chia sẻ một vài thông tin thì à, như anh chị khách hàng biết thì dự án những dự án gần đây á, thì giá trị bất động sản đang tăng gọi là vùng vùng vụt luôn và trong những ngày gần đây nhất thì nếu anh chị khách hàng xem qua những cái tin tức về báo chí thì anh chị khách hàng cũng biết là sắp tới sẽ có 3 quyện lên thẳng thành phố luôn đó là cái quyện đầu tiên là phải nhắc đến quyện Bình Chánh là ngay tại trung tâm hành chính huyện Bình Chánh của chúng ta đây nè cái quyện thứ hai là quyện Củ Chi quyện thứ ba là quyện Cần Giờ là ba quyện này sẽ không lên quận nữa mà lên thẳng thành phố thì khi giá trị lên thành phố giá trị bất động sản sẽ tăng rất là cao mà anh chị đầu tư bất động sản trong giai đoạn này mà nơi một cái nơi trung tâm hành chính nữa thì giá trị bất động sản sau này sẽ càng cao hơn nữa đây Giang đã đưa cái like cam lên ha thì à, đây rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ha rồi Giang sẽ quay luôn rồi rồi Rồi, thì à, như anh chị thấy đây là những cái hình ảnh về à, tiến độ xây dựng của dự án Westgate. Bây giờ Giang sẽ lia qua cái góc của tháp Danip hay gọi là tháp A ha. Để anh chị khách hàng cùng xem qua. Đây. Rồi Giang sẽ dừng tại đây. Thì à, anh chị có thể điểm ha. Thì chúng ta đã bắt đầu lên tới chóm lên tầng 4 rồi. Chóm lên tầng 4 ha. Tầng 1, tầng 2 đã hoàn thiện rồi, tầng 3 cũng xong rồi. Bây giờ đang chóm lên tầng 4 và tháp B hay còn gọi là tháp xin tháp xin một phần cũng lên uh, tầng 4 nè rồi tầng 3 rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn xuống cái khu vực của tháp D anh chị khách hàng nhé đây tháp D đã xong hầm móng hoàn thiện luôn nè ha rồi đó đây là khu vực của tháp D nhanh đúng không ạ tốc độ xây dựng cực kỳ là nhanh anh chị khách hàng nhé rồi Giang sẽ ghê lên trên một tí để mình xem qua tốc độ xây dựng của à, dự án Westgate Rồi bây giờ Giang sẽ lia máy qua khu vực của à, tháp C hay còn gọi là tháp thêm. Đó anh chị khách hàng thấy không ạ? Phần hầm móng đang đang được xây dựng, triển khai xây dựng cực kỳ là nhanh ha rồi Giang sẽ cho bay cao lên một tí Rồi. Thì à, dự án Westgate của chúng ta là điểm kết nối à, giữa tuyến đầu của tuyến cao tốc Sài Gòn Trung Lương thì nếu anh chị khách hàng nào ở khu vực miền Tây Nam Bộ mà muốn sở hữu một căn hộ tại dự án Westgate để mà sau này cho con gái đi học thì hãy vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885 và sở hữu ngay trong hôm nay chị khách hàng nhé tại vì à, khi mà dự án nó xây lên càng lên cao á là giá trị nó sẽ càng tăng lúc đó anh chị mua với một giá trị cao hơn nữa Rồi, thì à, bây giờ Giang sẽ dành thời gian để mà quay à, các góc quay của dự án Westgate Thì à, Giang sẽ xin tạm dừng à, chia sẻ tại đây ha Thì à, nếu anh chị khách hàng nào quan tâm đến dự án thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885